<laughs> rồi chào chị Cát Tường ở bên kia tường rồi chào bạn kính chào quý vị khán giả bên kia màn thôi không có bên bên kia tường ha dạ, em rồi. tên là võ tấn lực à, sinh năm 88 à, em sinh ra và lớn lên ở gia lai ạ làm nghề gì dạ em làm cơ khí thuộc hàng hàng xì ở tại gia cơ khí thuộc hàng là sao hàng hàng cơ khí là bên cơ khí nhưng mà mình à, thuộc nghề bên bên hàng vô đây bao lâu rồi dạ em vô đây được ngày chạy <laughs> được ngày à dạ là sao nghĩa là em mới bắt xe vô đây được một ngày à vô để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi đúng không dạ đúng rồi chị là xong là về lại đúng không còn nữa chị đi chơi nữa chị rủ bạn gái đi chơi chứ ồ oh. bạn gái giới thiệu đi cưng con chào chú Quỳnh Linh em chào chị Cát Tường em tên là Hoàng Thị Bình à, năm nay em 24 tuổi đang là nhân viên kế toán quê em ở đâu dạ quê em ở Đắk Lắk mình vào đây lâu chưa dạ em vào đây được năm sáu năm rồi vậy bây giờ bạn trai thì ở xa à, xuống đây tính ờ, nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò rồi có bạn gái đi chơi vài bữa rồi bạn về quê bạn lại dạ. à, ý em tính làm sao dạ cũng được ạ <laughs> sao dễ dãi vậy rồi người ta đi luôn rồi sao dạ, chắc không chia sẻ chút xíu khó khăn mình tính xá ra xôi nói hết. cho bạn gái nghe đi xa xôi thì không có gì xa xôi hết anh muốn cũng muốn có vợ rồi mà xa cỡ nào cũng phải đi bằng được quyết tâm lấy vợ bằng được đấy nếu mà hẹn hò nhau thì mà, ờ, mà bao lâu xuống đây tùy theo ờ, công chuyện hoặc là thời gian rảnh ờ, của bạn gái hoặc là của em sắp xếp được thì mình liên lạc với nhau hẹn lúc nào đấy em làm chủ thì em sắp xếp được hết đó chị yeah, dạ. làm chủ nha làm tại nhà mà chị à, em em muốn bao lâu thì bạn trai xuống thăm em lần một tháng gì không tháng mấy lần tháng hai ba lần luôn em dạ được lần gì vậy Thôi. ông kia ông mạnh miệng dữ lần anh nhớ chịu nổi rồi thiệt yêu rồi là nhớ lắm á giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào em thích người có nụ cười đẹp nụ cười đẹp đẹp không đẹp không cười thử, cười thử coi bạn nghe đây cười lớn lớn xíu nữa cao tim mét sáu là được rồi anh được không dạ được mét sáu ờ, mười lăm là người biết quan tâm có cái đó là em dư sức luôn em chưa nói thôi ông ấy về em nói đi em nè em là một người biết quan tâm rồi. đặc biệt là bạn gái ừ. thích đi hát karaoke hoặc là đi uống cà phê hát thử câu nghe coi đứng lên mình biểu diễn luôn cho nó thoải mái đứng lên đúng rồi như ca sĩ thôi khi màn đêm buông xuống từng bước chân rơi trên lòng đường trôi về nơi quen lãng chân dấu đi bắt đầu ngày tháng chơi với cánh chim bay dừng in hàng bao đôi thay đôi chân đi về đâu giữa không gian bao trùm nỗi sầu yeah, yeah. bao lần ta mơ ước yeah. dưới bước chân lang du mỏi mòn khi tình yêu lên tiếng sau tháng năm mây lâu tìm kiếm yeah. đã nắm giữ trong tay rồi tan tành như khói mây dưng dưng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây yeah, yeah. hả còn nữa thôi được được được trời dữ dội lắm à hay quá ha Đếm đó là ưu điểm đó hả dạ biết nấu ăn nè lau nhà giặt giũ nói chung là một người đàn ông của gia đình ừ. nhưng mà em cũng cần một người phụ nữ của gia đình bạn nữ thì em yêu cầu cũng không có nhiều cao tầm một m năm mươi trở lên được em còn hiếu thảo biết quan tâm biết lắng nghe biết chia sẻ được còn công việc em cũng không quan trọng. cho nên là về đó thì em thích thì em lo cho công chuyện buôn bán rồi phụ mẹ em ví dụ nhà em thì cũng có photoshop nói chung nhiều thứ lắm có nghĩa là giờ là lấy em là thứ nhất là đi về quê em ở nhà em ở già thứ hai là làm dâu dâu bây giờ mẹ ờ, bắt làm nhiều quá mà bạn gái làm không nổi thì sao em có thể phụ mẹ em có thể phụ với chị có không dạ có chứ ồ hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không ừ, cố kiếm đường cô về không thôi mà ở đấy mà ăn màng luôn dạ. này đâu nghề của em thì em ở trong này em kiếm việc em làm cũng được còn ăn mày đúng rồi nhưng mà nãy giờ nói ưu điểm không à khuyết điểm à, hút thuốc cũng hơi nhiều thôi bỏ bớt đi cũng hay cọc nhau bao giờ tới tiến tới hôn nhân được tầm một năm vậy là trong một năm nay là mình yêu xa là mình phải ờ, một tháng đi lên đi về mấy bận vậy đó không sao tốn tiền quá vậy được vợ mà tốn tiền gì trời tính toán thế rồi mỗi lần mình ở xa mình xuống mình thăm bạn gái mình có quà cáp gì không mình có lãng mạn không nên là có quà thì cũng có nhưng mà quà nhỏ nhỏ thôi rồi lên tới đấy rồi dẫn bạn gái đi chơi rồi bạn gái chỉ cái này cái kia mình mua chứ em thích con gấu bông đấy gói gấu bông tặng ờ, cho em liền hay anh em thích chiếc nhẫn hộp xoàn này đủ khả năng thì mua không đủ thôi sao mua được oh. nhưng mà đủ khả năng là mua đúng mua không chứ ủa vợ vợ đẹp thì mình phải hãnh diện đúng vậy rồi. trời ơi sao không hãnh diện rủ có chia tay mình lấy nhẫn mình lột lại đúng không giờ không cho anh linh nói không không có cho tước quyền anh luôn không cần cho không cần cho bây giờ cuối cùng là chuẩn bị lấy vợ là mẹ chuẩn bị hay là mình chuẩn bị dạ em thì cũng chuẩn bị một ít thôi ba mươi phần trăm thôi nếu muốn mà đủ chuẩn luôn em thì phải ba năm năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được mà thôi kệ giờ này cũng thèm vợ lắm lành quá <laughs> em đã trải qua mấy mối tình rồi nói yêu nhau thì chắc tầm một mối à vừa, vừa, vừa em nói không thì chắc ba bốn mối gì đấy mà toàn người ta đi lấy chồng hết rồi ủa lý do sao chia tay vậy bạn em thì đi làm rồi còn ờ, người ta thì còn học cấp 3 thì em cũng sợ là ảnh hưởng đến cái việc thi tốt nghiệp của người ta là em còn tránh xa một tí tốt quá ha thôi xong rồi à, em đi làm xa đến lúc người ta thi tốt nghiệp xong người ta thi rớt rồi kia về người ta lấy chồng để anh xem à, bên đàn gái thế nào rồi để thông báo cho em coi thế nào nha xin chào dễ thương quá mình có đồng ý về quê ảnh không trên nó có công việc cho con thì con về có chứ dạ hàng trồng à, tiêu đồng tiêu nè có thích chồng làm nghề hàng không hàng là hay nóng tính lắm á tại ở nhà ba con cũng hàng ủa vậy hả ba làm nhiều nghề lắm ô vậy được rồi vậy là con con rể cũng hàng luôn được rồi á được dễ thương lắm em dễ thương lắm trước giờ mình có mối tình nào chưa dạ em cũng ba mối ba bốn mối tình chứ ba bốn mối tình rồi rồi mối tình cuối cùng rồi sao chia tay bạn bạn kia có người yêu rồi <laughs> mà em không biết nói chung bạn gạt mình đó đúng không xí dạ, gạt đó đúng không dạ. bạn nghe bạn gái bên kia có ba bốn mối tình bạn có lo gì không lo ở đâu thì cũng ờ, hơn em được có hai ba cái mấy <laughs> có kinh nghiệm nhiều hơn em em không quan trọng ở chuyện đấy đừng có để người khác lừa nữa nhiều nó được cái gì đâu mà em ít hơn em bị lừa nhiều quá chứ <laughs> bị lừa sao tán đã ba bốn tháng để đã ra cái tao cào lắm là 6 tháng là về lấy chồng luôn em làm ông mai bà mối mát tay lắm á đụng vô cô nào cái là cô đó có chồng liền được được nay đụng vô kia cô kia có chồng không có nhưng mà em làm chú rể thì được còn không em không đụng đâu á <laughs> Rồi hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em ờ, con cậu À Dạ em chào chị uh, ờ, Cát Tường, chào chú Quang Linh ạ à. à, Em chào chị ạ à. Em thấy chị gái bên này sao? Em thấy chị là cũng rất là dễ thương à, Chị cười rất là có duyên à, Và chị rất là xinh ạ à. Rồi Bạn gái bên có đi với người thân Dạ không? hôm nay em đi với chị họ và mấy người bạn của em Dạ em chào chị Quyền Chào chị Quyền Linh <laughs> Em chào chú Hồng Linh và chị Cát Tường Em thấy anh bên này thì ờ, vui tính, ga lăng rồi nhiệt tình cũng hài hước Bạn em thì ờ, nhiều lúc tính cũng trẻ con, cũng hay giận hờn ờ, vu vơ không biết anh có chiều được không? Đấy thì chiều được chứ nhiều lúc cũng muốn có một người yêu mà có một tính phần nào đấy của trẻ con thì nũng điệu mình thì mình dỗ dành đấy nhưng mà đừng có trẻ con nhiều quá đâm ra khi bị mua sữa cho bú nữa Bình nóng tính Thì những lúc mà Bình nóng tính như vậy thì không biết là anh sẽ làm gì Anh sẽ xử lý như thế à, nào? Có chứ, mình uh, vui tính mà nhiều lúc mình làm trò hài trò hề Hoặc là hát ca gì đấy Bạn nó đang nóng tính, đang có gì bực bội mà anh hát Bạn nó càng khó chịu hơn thì sao? Dẫn đi ăn kem không thì mua hoa hồng mua nhẫn gì đấy tặng cầu hôn chạy nào trật rồi hết lạ <laughs> Sau khi nghe anh chia sẻ thì em thấy là anh cũng là khá hợp với là bạn của em thì em mong là hai người sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm Rồi. ơn em. Hai người này gặp đi, em thuyết phục sao bên kia ờ, đồng ý nha. Kéo màn lên. Nãy giờ hơi ít nói rụt rè ha. À. Thấy có gì nữa là cứ mạnh dạn nha. Dạ, em dạ, cảm ơn em thấy anh như thế nào dạ cũng đẹp trai anh thì khi yêu thì anh ờ, chấp nhận ờ, ba cái là một là mình thay đổi vì người mình yêu mình mình thay đổi một phần nào hai là mình phải chấp nhận những cái, cái tật xấu người ta ba là phải trung tình thật thà em ờ, nghĩ chuyện làm dâu như thế nào dạ đối với em thì bình thường quan trọng là nếu như mà mẹ chồng thương em thì em thương lại mẹ chồng mẹ anh rất là hiền à, mẹ anh thì hồi trước là cũng có nói với anh thì sau này á mày mà mà cưới về tao mà tao thương con dâu hơn thì mày, mày đừng mà đắt tao mẹ anh cũng là phận làm dâu cho nên cũng hiểu cái tâm lý của con dâu như thế nào nhận xét người đối diện thế nào đăng khỉnh dễ thương cười có duyên giờ mình đứng lên mình tiến sát gần lại mình à, mình tỏ tình giống như nãy nha biểu diễn ấn tượng nào hoàng Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện trung tình Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa Nhảy rồi lên Đứng cái tướng xấu vậy Nếu... Quỳ xuống luôn cầu hôn rồi nói gì đi nếu như em đồng ý là bạn gái anh anh hứa à, anh sẽ yêu em nhiều hơn anh nói chứ anh nói là nhiều lắm rồi đó lâu lắm mà thôi chờ đứng đi ngồi luôn ơi mỏi quá em thì à, thích trai hay gái anh thì anh sao cũng được rồi anh em sao cũng em. được trai hai là đủ rồi anh không có nhiều mà miễn sao em có sức thì anh cho đẻ bình thường em em nãy giờ em nhìn cười anh cười có duyên không làm sao có cười lại cười lại nghe coi <laughs> chúc mừng hai bạn nha bây giờ mình suy làm thủ nha. tục rất là quan trọng đó bấm nút nút một suy nghĩ thật kỹ nha đây không phải chuyện đùa hai ba rồi chúc mừng nha hai người nắm tay nhau nắm thật chặt nào ủa sao ngọc bấu bấu bấu sao vậy nắm chặt vô bạn gái thấy sao ấm được không được hả sửa ấm được tại tay bạn hơi lạnh tí nắm tay em gái thì nhiều nhưng mà một số cảm xúc mà rung động thì chưa có giờ có giờ không có có có chứ chạy xuyên qua tim mà